nhưng qua trận đại dịch Covid-19 lần này, nó đã gây ra nhiều tranh luận khác nhau. Nhiều điều khác thường xung quanh việc tiêm vaccine phòng Covid-19. Nói đến tiêm chủng ai cũng nghĩ ngay đến tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm. Từ xưa đến nay tiêm chủng phòng bệnh được xem như là lĩnh vực chuyên sâu của ngành y tế. Trong cuộc đời con người có lẽ ai cũng đã từng tiêm một hay nhiều loại vaccine nào đó. Điều này cũng là hết sức bình thường nhưng từ đầu năm 2019 đến nay, tiêm chủng để phòng Covid-19 lại đang là một hiện tượng khác thường trong xã hội. Nói là khác thường là bởi vì nó diễn ra quá nhanh. Chỉ trong khoảng hơn 2 năm mà hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang chạy đua với chỉ số tăng nhanh số lượng người được tiêm chủng trong cộng đồng. Cũng có nghĩa là chạy đua với việc cho ra đời một số lượng rất lớn các liều vaccine để đáp ứng yêu cầu đó. Thật sự trong một thời gian ngắn ấy đã có rất nhiều loại vaccine được chế tạo và được tiêm trên con người. Rất nhiều quốc gia đã có vaccine. Rất nhiều hãng sản xuất vaccine đã cho ra các thành phẩm sinh học khác nhau chỉ để phòng một loại virus mang tên COVID-19. Nhiều mâu thuẫn trong xã hội nảy sinh. Vaccine bây giờ không còn là chuyên môn đặc thù của ngành y tế nữa. Nó đã trở thành chiến lược của nhiều quốc gia là vũ khí cho sự đảm bảo xã hội trở lại trạng thái sinh hoạt bình thường. Hơn thế nữa nó còn trở thành mục đích chính trị, ngoại giao, thương mại của một số quốc gia có tiềm lực. Nó cũng là nguyên nhân gây nên nhiều tranh cãi trong giới khoa học y học, nhiều mâu thuẫn trong cách tiếp cận về liều lượng, chủng loại, công nghệ sinh học, đối tượng tiêm chủng dân dân. Thực ra giác sinh đã là giải pháp hữu hiệu phòng được nhiều bệnh cho con người kể từ khi nó được các nhà khoa học phát minh ra. Nguyên tắc chung là dùng một liều lượng thích hợp tác nhân gây bệnh, gọi là kháng nguyên, để đưa vào cơ thể. Từ đó tạo ra đáp ứng miễn dịch, gọi là kháng thể. Nó sẽ giúp chống lại tác nhân gây bệnh làm cho con người không bị mắc bệnh. Hoặc có mắc thì biểu hiện nhẹ hơn không nguy hại đến tính mạng. Trên cơ sở phát minh đó, các nhà khoa học, di sinh học đã chế ra rất nhiều vaccine có công hiệu phòng được một số bệnh truyền nhiễm như bệnh dại do sốt vật cắn, đầu mùa, sởi, lao, ho gà, bạch hầu, uống gián dân dân. Vaccine phòng Covid-19 đã được đưa ra có dội không? Tuy nhiên, để có một chế phẩm vaccine có hiệu lực tốt, cần phải trải qua một quy trình nghiên cứu rất công phu nhiều công đoạn rất khắc khe từ trong phòng thí nghiệm cho đến thử nghiệm trên động vật. Sau đó trên người tình nguyện rồi phân tích đánh giá có chất lượng tốt mới tiến hành sản xuất hàng loạt. Cho đến lúc tiêm chủng nó còn đòi hỏi rất nghiêm ngặt về nhiều phương diện. Sinh học, dây chuyền sản xuất, vận chuyển, bảo quản, kỹ năng tiêm. Nếu như thuốc là để chữa bệnh cho người bệnh, thì vaccine được coi là thuốc để phòng bệnh cho người bình thường người chưa mắc bệnh. Chính vì vậy, để có một loại vaccine ra đời, phòng ngừa được một bệnh truyền nhiễm nào đó thì phải mất rất nhiều thời gian, thường mất từ 5-7 năm, có khi còn dài hơn. Vậy mà, trong vòng hơn 2 năm qua, chúng ta thử liệt kê xem có bao nhiêu loại vaccine được chế tạo sử dụng. Nhiều nơi biểu tình phản đối tiêm chủng. Chưa bao giờ lại có nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng vaccine hiệu lực của Jackson, nghi ngờ Jackson nhiều đến như vậy. Thậm chí còn có hiện tượng người dân tẩy chay Jackson, kỳ thị Jackson, chọn lựa Jackson. Một số quốc gia người dân còn biểu tình phản đối tiêm Jackson. Dí như hàng trăm ngàn người Pháp đã xuống đường để phản đối hộ chiếu Jackson Covid-19. Các cuộc biểu tình phản đối hộ chiếu Jackson cũng nổ ra tại Anh, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ dân dân. Thậm chí 19 tiểu bang của Mỹ còn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vì sắc lệnh bắt buộc tiêm phòng vaccine COVID-19. Cuối cùng thì Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ ngày 6 tháng 11 đã chặn lệnh bắt buộc tiêm vaccine của chính quyền Biden. Nhìn nhận một cách tổng thể, có cảm giác như loài người đang đứng trước sự tuyệt vọng đối với dịch bệnh lần này. Nhất là khi áp dụng các giải pháp phòng dịch như thế nào để vừa phòng được bệnh dịch vừa phát triển được kinh tế ổn định cuộc sống các biện pháp cách ly, giãn cách đã làm cho nhịp sống bị đứt đoạn. Con người như bị giam lỏng trong cái lồng sợ hãi hoang mang. Trật tự xã hội dường như bị đảo lộn. Cả nhân loại đang đối phó với một thế lực vô hình nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp. sinh đang được xem là cứu cánh, là chỗ dựa tinh thần. Người ta hình dung ra một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba một cuộc chiến tranh không có tiếng súng nhưng lại mang đến nhiều bi thương mà thiệt hại và mức độ tàn khốc chẳng khác gì hai cuộc chiến tranh thế giới trước đó. Điều khác biệt là cuộc chiến lần này con người không nhìn thấy đối phương. Đây là cuộc chiến sinh học, cuộc chiến không có hồi kết. Một số giả thiết về thuyết âm mưu, về vũ khí sinh học càng làm cho dư luận thêm hoài nghi về nguyên nhân thật sự của dịch bệnh. Khi không còn lựa chọn nào tốt hơn, Jackson đã được xem như một cứu cánh, như một chỗ dựa tinh thần, như một đảm bảo cho sự ổn định xã hội trở lại bình thường. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn thì dường như nó cũng chỉ là sự an ủi cho con người. Bởi vì biến thể của virus liên tục xuất hiện làm cho con người dù phát triển khoa học đến đâu, nỗ lực nghiên cứu đến thế nào cũng không thể theo kịp để tạo ra loại vaccine đáp ứng kịp thời. Con người sử dụng vaccine không ngoài mục đích là không muốn mắc bệnh truyền nhiễm, không muốn chết vì nhiễm bệnh đó. Đây là quan niệm của xã hội nhân loại, họ có niềm tin là như vậy. Về mặt thực tiễn, khoa học cũng đã chứng minh được tác dụng như thế ở nhiều loại bệnh truyền nhiễm. Vì vậy đã làm cho con người càng tin tưởng hơn vào giải pháp tiêm chủng. Mục đích tiêm vaccine đang dần thay đổi, Tuy nhiên chưa bao giờ con người lại mất niềm tin vào vaccine như hiện nay Nhiều người tiêm chủng vì những mục đích khác chứ không hẳn là vấn đề liên quan đến sức khỏe Người ta tiêm chủng với rất nhiều lý do khác nhau như Để được đi lại thuận lợi Để được mua vé máy bay Để được đi làm Để khỏi ảnh hưởng người khác Hoặc là tuân theo quy định phòng chống dịch của nhà nước ban hành dân dân Thậm chí ở Trung Quốc tiêm vaccine còn được xem là một nhiệm vụ chính trị. Ngày 23 tháng 3, một bản tin của Đại Á Châu Tự Do, RFA, dẫn lời người dân từ nhiều nơi ở Trung Quốc cho biết vì lo ngại về tác dụng phụ của vaccine COVID-19 nên nhiều người đã từ chối tiêm vaccine của các hãng dược trong nước. Trước thực tế đó, giới chức nhiều địa phương bắt đầu thực hiện tiêm phòng vaccine bắt buộc. Mục đích là để hoàn thành các chỉ tiêu được giao bởi lẽ một khi việc này được thực hiện thì trách nhiệm không còn thuộc về những người lãnh đạo chính quyền nữa. Nếu tình trạng lây nhiễm tiếp tục gia tăng thì sẽ là lỗi của vaccine. Người dân trên toàn thế giới đang đối diện trước đại dịch, có người mong muốn được tiêm, có người từ chối. Bạn quyết định thế nào, đó là sự lựa chọn của bạn. Có lẽ tiêm vaccine cũng như là dùng thuốc. Vậy hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Không cần cách ly hay tiêm phòng, người xưa làm gì để thoát khỏi dịch bệnh? Đại dịch hoành hành, làm sao để trốn thoát? Có người hiện đại thường dựa vào các biện pháp phòng hộ ở tầng diện vật chất và kỹ thuật dựa vào các biện pháp cách ly và tiêm phòng. Nhưng vào thời xưa, mọi người cơ bản không có khái niệm cách ly hay tiêm phòng như y học hiện đại Vậy mà dịch bệnh lây lan vẫn có rất nhiều người không bị nhiễm bệnh Nguyên nhân là do đâu? Dịch bệnh cuối thời nhà Hán Từ cuối thời Đông Hán cho đến đầu thời nhà Tấn Mảnh đất Trung Hoa đã trải qua hàng chục lần đại ôn dịch nghiêm trọng Trong suốt 20 năm tại vị của Hán Hoàng đế Tần suất ôn dịch xuất hiện rất cao tới 12 lần Thời Hán Linh Đế xảy ra một lần Thời Hán Hiến Đế xảy ra hai lần trong kinh thành Lạc Dương có tới 16 lần xảy ra ôn dịch. Theo ghi chép chính thức, từ năm Vĩnh Thọ thứ ba thời Hán Hoàng đế, năm 157, đến năm Thái Khang đầu tiên thời Tấn Vũ đế, năm 280, dân số từ 56,5 triệu nhân khẩu giảm xuống còn hơn 16 triệu. Trong Tống Thư Ngũ Hành Chí chép rằng, vào tháng Giêng mùa xuân năm Hàm Ninh thứ hai, đại dịch ở Lạc Dương khiến 100.000 người tử vong, cơ cấu nhà nước không thể hoạt động bình thường. Buộc hoàng đế phải hạ chiếu hủy bỏ tất cả các nghi lễ, lễ tiết. Bệnh dịch cuối thời Đông Hán có ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của binh sĩ trong quân đội. Theo ghi chép trong tư trị thông giám, mùa xuân tháng 3 năm Diên Hy thứ năm thời Hán Hoàng đế, trong trận Hoàng Phủ quy phạt dân tộc Khương, quân đội đã xảy ra đại ôn dịch khiến 30-40% binh sĩ tử vong. Trong trận xích bích nổi tiếng, ảnh hưởng của ôn dịch đã làm thay đổi tình hình chiến sự. Sách Tam Quốc Chí Ngụy Thư Vũ Đế kỷ chép Tào Công đánh trận xích bích cùng với Lưu Bị, bất ngờ gặp đại dịch, quân sĩ chết nhiều, phải rút quân trở về. Ôn dịch thời xưa thường được gọi là Thương Hàn. Cuối triều nhà Hán, ôn dịch được gọi chung là Thương Hàn. Các học giả sau này cho rằng đó là bệnh sốt phát ban và dịch hạch bệnh nhân thường bị sốt cao, thở dốc, hụt hơi rồi sau đó qua đời. Khi bệnh khởi phát cấp tính, trên thân xuất hiện ban đỏ, tỷ lệ tử vong cao. Trong thương hàng luận, Thánh Y Trương Trọng Cảnh viết rằng khi dịch bệnh xảy ra dưới thời Hán Hiến Đế, gia tộc của ông vốn có hơn 200 người thì tử vong 2 phần 3, trong đó 7 phần chết vì bệnh thương hàn. Năm Kiến An thứ 22, sách hậu hán thư hiến đế ký có ghi chép về một năm đại dịch. Trong phần dẫn ngụy thư của Tam Quốc Chí ngụy thư Vũ đế ký viết rằng mùa đông năm 217 trời giáng bệnh dịch ác tính khiến cho bách tính tử vong, tàn héo. Bốn nhân sĩ là Từ Can, Trần Lâm, Ứng Sướng, Lưu Tinh nổi tiếng là thất tử Kiến An cũng qua đời trong trận đại dịch này. Dịch bệnh là do khí ta làm loạn cách ly hay tiêm phòng chỉ tác động được ở bề ngoài. Người hiện đại cho rằng ôn dịch là loại bệnh có quy mô lớn do virus gây ra. Đây là nhận thức về ôn dịch trong phạm vi không gian và thời gian mà khoa học hiện đại có thể phát hiện được. Nhưng vào thời cổ đại, nhận thức và hiểu biết của người xưa đối với dịch bệnh không chỉ giới hạn ở tầng diện vật lý và sinh học mà còn có sự hiểu biết rộng lớn và sâu sắc hơn. Trong thuyết văn giải tự viết, bệnh nào có thể lây ra nhiều người thì đều được gọi là dịch vào thời Tần Hán và các triều đại trước đây có hai cách giải thích về dịch bệnh như sau một là khí tà làm loạn trong xuân thu phồn lộ nhân phó thiên sổ động trọng thư viết thiên khí ở trên địa khí ở dưới nhân khí ở giữa học thuyết về sự tác động qua lại giữa trời và đất của đổng trọng thư chỉ ra rằng nếu như vua tôi quân thần xa rời đất làm trái thiên lý thì trời sẽ giáng thiên họa nhắc nhở quân dương phải quy chính nếu không quy chính thì đại nạn giáng xuống sẽ không thể giảng hồi khi ôn dịch phát sinh thì quân dương phải tự xét lỗi ở mình ông hà hưu một học giả nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của nho giáo thời hán từng nói một trong những nguyên nhân gây ra dịch bệnh là khí tà làm loạn vì vậy khi ôn dịch phát sinh mang tính lây lan hầu hết các vị vua sẽ tự xét lại việc cầm quyền trị nước của mình bậc quân dương đã đủ thanh liêm làm đúng đạo trời chưa liệu có phải là vua gần tiểu nhân mà xa rời hiền thần liệu có phải vì vua ngang ngược giết chóc bạo lực mà gây khổ nạn cho bách tính muôn dân theo thống kê của một số học giả từ thời Tây Hán và Đông Hán đến những năm triều đại nhà Thanh các quân dương cứ chưa tới 10 năm lại ban bố tổ kỷ chiếu với thiên hạ Tội kỷ chiếu trên thực chất chính là lời sám hối của người đứng đầu quốc gia về những lỗi lầm đã qua và là bản tự kiểm điểm xin tạ lỗi với muôn dân. Đồng thời còn là thể ước với thần Phật và bách tính rằng từ nay vua sẽ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Dịch bệnh là do ma quỷ gây ra, cách ly liệu có tác dụng. Một cách giải thích khác cho rằng ôn dịch là loại bệnh do ma quỷ gây ra. Theo Hán Cựu Nghi, Chuyên Hút có ba người con trai sau khi chết trở thành dịch quỷ, quỷ dịch bệnh. Người ta tin rằng ông dịch có quy mô lớn là do ác quỷ ở âm gian hoành hành. Để loại bỏ ôn dịch, có một nghi thức là xua đuổi dịch quỷ. Để thực hiện nghi thức này thì cần phải thỉnh mời các vị thần hay những người tôn kính thần Phật hoặc những người có đạo đức cao thượng tham dự. Bởi vì nhất chính áp bát tà, chỉ những bậc thánh giả, cao tăng hoặc bậc đại đức đại hạnh mới có đủ uy đức để xua đuổi tà ma Trương Thiên Sư dạy người sám hối để tránh dịch thay vì cách ly hay tiêm phòng Trương Thiên Sư tên là Trương Lăng, sau đổi thành Trương Đạo Lăng, là người huyện Phong nước Bái, nay là huyện Phong tỉnh Giang Tô. Ông cũng đồng thời là người sáng lập Thiên Sư Đạo. Tương truyền vào năm 142 thời Hán Thuận Đế, ông gặp lão tử và được truyền thụ Thái Bình Động Cực Kinh đặt tên là Thiên Sư Hậu thế sau này gọi ông là một trong ba sư tổ sáng lập đạo giáo sống thọ tới 123 tuổi sau đó ở núi Cừ Đình tỉnh Tứ Xuyên mà bay về trời sau khi tu đạo Trương Đạo Lăng có khả năng trị bệnh cứu người tại đất thuộc nơi người dân sống giản dị mộc mạc và thuần phát ông đã thu nhận hàng chục nghìn đệ tử. Ông luôn dùng đạo đức và lễ nghĩa để dẫn dắt và điều chỉnh hành vi của học trò, từ đó nâng cao cảnh giới tư tưởng cho họ. Khi đó cũng đúng vào thời điểm ôn dịch hoành hành, trương đạo lăng giúp người trị bệnh, phương pháp vô cùng độc đáo đặc biệt. Trương Đạo Lăng yêu cầu người nhiễm bệnh nhớ lại tất cả những lỗi lầm đã phạm trong cuộc đời Dùng bút viết hết ra và hướng tới thần linh mà thề nguyện rằng từ nay về sau sẽ không làm những điều sai trái và tồi tệ đó nữa. Nếu còn tiếp tục phạm lỗi, họ hứa với bản thân rằng sẽ tự kết thúc cuộc đời mình. Mọi người đều làm theo cách của ông, quả nhiên ôn dịch biến mất. Bách tính một đồn mười, mười đồn trăm, làm dịch bệnh nhanh chóng biến mất. Thần y Hoa Đà trị bệnh cực kỳ độc đáo. Nhiều danh y thời cổ đại kỳ thực đều là người tu đạo có công phu cao thâm, qua Đà, danh y nổi tiếng thời Tam Quốc là người có công năng đặc dị mà người thường không có. Phương pháp trị bệnh của ông cũng rất độc đáo. Có một quận trưởng lâm trọng bệnh, phải nhờ đến Hoa Đà chữa trị. Sau khi thăm khám, ông chỉ lặng lặng bước ra ngoài nói với con trai quận trưởng. Bệnh của cha cậu khác với những bệnh thông thường, có ứ huyết ở trong bụng. Cần phải khiến ông ấy tức giận mà thổ huyết ứ đó ra mới có thể khỏi bệnh nếu không sẽ mất mạng. Người con trai cũng rất lo lắng, hỏi danh y nên làm gì. Qua đà nói, cậu có thể nói cho tôi biết những điều sai trái và tồi tệ mà cha cậu từng làm không? Tôi sẽ viết một bức thư phê bình và chỉ trích ông ấy. Người con trai quận trưởng nói, nếu có thể trị khỏi bệnh cho cha, không việc gì là không thể sau đó anh ta kể với Hoa Đà tất cả những việc làm sai trái mà cha từng làm trong thời gian dài vừa qua. Hoa Đà viết một bức thư khiển trách quận trưởng và rời đi. Sau khi nhận được thư, quận trưởng tức giận liền phái người lùng bắt Hoa Đà. Nhưng vì ông đã sớm rời đi nên không thể bắt được. Quận trưởng sau đó lại càng giận dữ hơn, thổ ra rất nhiều máu đen. Sau đó bệnh cũng hoàn toàn biến mất công năng túc mệnh thông của Thánh Y Trương Trọng Cảnh. Cuối thời Đông Hán bệnh dịch hoành hành vô cùng dữ dội, nhưng may mắn có đạo nhân và danh y xuất hiện cứu thế. Trương Trọng Cảnh là một trong những người như thế, ông đã cứu chữa vô số người. Được mệnh danh là Thánh Y một thời, Trương Trọng Cảnh không chỉ có tài trị bệnh mà còn có công năng túc mệnh thông siêu thường. Túc mệnh thông là khả năng nhìn thấy tường tận quá khứ, hiện tại tương lai của một cá nhân Chuyện kể rằng Trương Trọng Cảnh từng đi đến rất nhiều kinh thành để trị bệnh cứu người Bởi y thuật cao siêu nên ông được nhiều nhân sĩ kính trọng Nhà văn nổi tiếng thời Đông Hán là Dương Sáng cũng là một trong số đó Mỗi lần nghe tin Thánh Y về Kinh Đô là ông lại tới chào hỏi chuyện trò Sau nhiều lần gặp mặt, Trương Trọng Cảnh biết rằng Dương Sáng đang mắc một loại bệnh nan y Đó là bệnh phong trong tâm ông phân dân do dự Nói với Dương Sáng liệu ông ấy có chấp nhận không? Nhưng không nói thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng Suy đi tính lại Cuối cùng ông quyết định sẽ nhẹ nhàng lựa lời nói với người bệnh Một ngày nọ, Dương Sáng lại đến Sau một hồi đàm đạo trương trọng cảnh nói Trong người ông đang tiềm ẩn một loại bệnh Chữa trị sớm sẽ khỏi Nếu không thì sau này lông mày đều rụng hết thậm chí còn nguy hiểm đến tính mệnh nữa. Ông nên uống bài thuốc ngủ thạch mới có hy vọng. Chấp mê bất ngộ, uổng phí một nhân tài. Dương Sáng là người rất thông minh, chỉ nói bệnh trạng ông cũng hiểu được đó là căn bệnh gì. Chỉ có điều là ông không tin mình lại mắc chứng bệnh này. Cho rằng vì danh y quá lời nên ông chỉ hờ hững đáp và cũng không uống bài thuốc đó. Một thời gian sau hai người lại có dịp gặp mặt Trương Trọng Cảnh nhìn khí sắc của Dương Sáng lập tức hỏi dồn Ông đã uống ngũ thạch thang chưa? Mặc dù rất khó chịu khi bị hỏi bất ngờ Nhưng vì phép lịch sự nên Dương Sáng chỉ trả lời một cách qua quýt Uống rồi Trương Trọng Cảnh quan sát lại khí sắc của người bệnh rồi lắc đầu nói Hình như ông chưa uống thuốc Hãy nghe lời tôi, uống nhanh lên nếu không thì có chuyện đấy Nhưng Dương Sáng vẫn không tin và nói sức khỏe tôi rất tốt, ông đừng quá lo. Mấy năm sau quả nhiên Dương Sáng đổ bệnh, lông mày đều rụng hết và qua đời khi mới 40 tuổi. Trương Trọng Cảnh hai tin, trong lòng vô cùng đau xót và tiếc thương cho một nhân tài còn rất trẻ. Đổng Phụng cứu người chết sống lại Đổng Phụng là một trong ba danh y nổi tiếng thời Tam Quốc Từ nhỏ đã tu đạo, luyện thành thuật trường sinh bất lão trong thần tiên truyện của các hồng sống vào triều Tấn có ghi chép câu chuyện về y thuật cao siêu của ông. Một năm nọ, một người bạn của Đổng Phụng là thứ sử Giao Châu đổ tiếp vì trúng độc mà qua đời. Ba ngày sau, ông biết tin và tới thăm viếng. Sau khi khám nghiệm tử thi, ông bèn lấy ba viên thuốc bỏ vào miệng người chết. Sau đó bảo người nhà đỡ dậy, lắc lắc phần đầu để thuốc xuống bao tử. Không lâu sau đổ tiếp mở mắt tay chân bắt đầu cử động, da dẻ dần hồng hào trở lại. Chưa đến nửa ngày đã có thể đi lại, ba bốn ngày sau hoàn toàn bình phục. Đỗ tiếp kể lại, lúc ấy tôi đang nằm ngủ thì thấy có mấy chục người mặc áo đen kéo tôi lên xe đưa đến một một nơi xa lạ. Đi mãi rồi tiến vào Đại Hồng Môn, sau đó đưa tôi đến ngục. Trong đó có nhiều phòng nhỏ khác nhau, mỗi người một phòng, chật đến nỗi chỉ chứa được một người. Căn phòng tôi ở, cửa lớn cửa sổ đều phong kín, nhìn không thấy bất cứ thứ gì bên ngoài. Sau đó bỗng có một người tự xưng là sứ giả được phái đến và bảo tôi đi theo. Tôi liền theo ông ta ra ngoài. Được một lúc mới nhìn thấy một chiếc xe ngựa có lọng đỏ, có ba người ngồi trên xe. Một người tay cầm roi kêu tôi lên xe, khi đến cửa thì tôi tỉnh dậy. Không phải cách ly, tôn kính thần Phật mới là diệu pháp nhờ sám hối với thần Phật mà thoát khỏi ôn dịch, uống đan dược có thể cải tử hoàng sinh. Đây đều là những việc mà người hiện đại không muốn tin, thậm chí coi là mê tín. Kỳ thực, tiêu chuẩn đạo đức của người cổ đại rất cao. Điều nói ra không hề hàm hồ tùy tiện, cũng không tùy ý ghi chép những điều vô căn cứ vào sách sử. Cổ nhân dạy, tiền sự chi bất dông, hậu sự chi sư nghĩa, tức là diệt đời trước không quên là tấm gương cho diệt đời sau đối diện với tai họa trước mặt nếu chúng ta có thể tuân theo giáo huấn của cổ nhân tôn kính thần Phật tự vấn bản thân có lẽ chúng ta có thể tìm lại được ký ức thâm sâu về ý nghĩa của sinh mệnh khi tới thế gian này tính tâm ấy sẽ giúp con người được thần minh bảo hộ bình an trải qua kiếp nạn